ơn tới những chiến binh ngày đêm không ngủ gồng mình cứu dân, bộ đồ phòng hộ phủ thân, chăm lo thăm khám ân cần hỏi han, ngại chi sóng gió gian nan, đương đầu tâm dịch không màng hiểm nguy, áo choàng màu trắng ngành y, tự hào sứ mệnh quyết vì nhân dân. Này mình, đi đâu mà cứ hớt ha hớt hải thế? Em đi đào cái hố với mũi vôi mình à đào hố mua vôi định tắm trắng à phải cho cái lũ covid cô ve xuống đấy hết mình ạ à. tiến sư bố nó chứ làm khổ dân ta quá mà cả thế giới đang phải chống chọi với dịch bệnh covid mong sao sớm hết dịch để nhà nhà ấm êm Tiên sư bố cái con uh, Covid, cô veo Người giàu cũng hại, người nghèo chẳng tha Trẻ em, phụ nữ, người già cũng không thương xót Mày là cái giống chi thì nó là virus mà Tiên à, sư bố cái con à, corona Đừng để tao gặp là mày không lối về Dân tao sức mạnh tràn trề Kiểu gì sớm muộn mày cũng à, về cõi âm Mẹ cha cái con bị hâm Ở đâu xuất hiện ừ, mang mầm bệnh lây Sớm thôi thế giới đó đây Sẽ có thuốc diệt loại mày biết chưa Có phải mất gà đâu mà mình chửi bới làm gì Biết đâu được ừ, nó lại sợ tiếng chửi của hến Rồi chạy mất sẽ